nhưng sau khi đồ vật này ra đời, thì thời gian này đã được rút xuống chỉ còn từ 3 đến 5 phút mà thôi. Chính sự tiện lợi này đã khiến ấm siêu tốc trở thành một vật dụng phổ biến gần như không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghĩ rằng việc sử dụng ấm siêu tốc thường xuyên và không đúng cách sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là có khả năng gây bệnh ung thư hay chưa? Theo các chuyên gia thì điều này là hoàn toàn có thể xảy ra đấy quý vị nhé, đặc biệt là đối với những chiếc ấm siêu tốc dởm. Không rõ nguồn gốc thì chúng chính là quả bom nổ chậm trong nhà, gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của cả gia đình bạn. Chính vì thế, hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để có thể biết về những nguy cơ này và có cách sử dụng đúng để bảo vệ sức khỏe quý vị nhé. Các bạn thân mến, Dẫu biết ấm siêu tốc rất phổ biến và hữu ích với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tuy nhiên thực tế thì vẫn có rất nhiều điều mà bạn vẫn chưa biết về đồ vật này. Thứ nhất, nguy cơ nhiễm độc từ nhựa kém chất lượng, ấm đun nước làm bằng nhựa có nhiều mẫu mã, màu sắc và họa tiết khác nhau nhằm bắt mắt người mua, không đơn thuần là để đun nước mà có thể trở thành vật dụng trang trí. Tuy nhiên, chỉ những loại bình siêu tốc đều làm từ nhựa nguyên sinh thì mới có khả năng chống nhiệt cao và không gây ra chất độc hại. Còn những loại nhựa tái chế không rõ nơi sản xuất và nhãn mát sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe như ung thư. Mặt khác, ruột bình làm từ hợp chất kém chất lượng sẽ khiến cho bình nhanh chóng bị đóng cặn, ảnh hưởng tới chất lượng nước uống và sức khỏe của chúng ta. Thứ hai, có thể gây suy thái não. Trong quá trình tái chế do nhôm bẩn, còn được độn thêm nhiều loại hóa chất phụ gia, nên các tạp chất này dễ bị bong ra trong quá trình đun nấu hay cọ rửa trà sát mạnh, để lại các vết rỗ trên thành son, nồi ấm đun nước, thôi ra làm nước cọ rửa có màu đen bẩn. Việc lưu trữ thức ăn trong nồi nhôm kém chất lượng sẽ rất độc hại, vì các hóa chất tạp chất bẩn sẽ hòa tan vào thức ăn. Sau một thời gian phơi nhiễm lượng nhôm tích tụ trong các mô cơ thể, có thể gây nhiễm độc nặng như suy thoái não hay dị hình xương. Thứ ba, dễ gây tai nạn cháy nổ. Bên cạnh đó, ấm siêu tốc giá thành rẻ và chất lượng kém có thể gây nên nguy cơ cháy nổ do dây điện không chịu được nhiệt dẫn tới chập hoặc không thích hợp với nguồn điện cao. Bình siêu tốc kém chất lượng trông không khác gì so với các bình thông thường. Tuy nhiên, xuất xứ từ những nơi không rõ ràng hoặc không có thương hiệu trên thị trường sẽ nhanh chóng bị xuống cấp sau vài tháng, thậm chí là vài lần sử dụng. Ví dụ điển hình là bình bị hỏng chế độ tự ngắt khiến cho nước cạn hết bình mà bình vẫn tiếp tục đun, gây ra nóng bình quá mức, từ đó phát nổ. Vì thế, bình điện giá thấp hóa ra lại nhanh hỏng và tiêu thụ điện nhiều hơn so với bình điện thông thường. Hơn thế, còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong nhà sau đây là những lưu ý mà các bạn cần quan tâm và thay ấm siêu tốc ngay khi thấy những dấu hiệu sau đây. Thứ nhất, ấm siêu tốc không còn khả năng ngắt điện khi nước sôi. Trường hợp này có thể bình đã bị hỏng rơ le do thói quen sử dụng liên tục của người dùng khiến cho chức năng bật tắt của bình không còn có tác dụng. Việc bạn cần làm lúc này là phải thay ấm siêu tốc ngay để hạn chế nguy cơ cháy nổ. Thứ hai, đỏ điện nhưng bình không hoạt động thì có thể là dấu hiệu khi bạn đã sử dụng ấm ở một thời gian dài, có thể do các bộ phận của ấm đã có dấu hiệu hỏng hóc. Thứ ba, khi đun ấm siêu tốc kêu to, có mùi khét, hạt khi làm rơi bị mốt méo. Đây là những biểu hiện có thể thấy rõ ràng nhất khi ấm của bạn đang biểu hiện những nguy cơ và điện có thể gây cháy nổ mà bạn phải đi thay ấm ngay lập tức. Thứ tư, bên trong bình đun bị rỉ rác. Khi bạn sử dụng một thời gian có thể nhận thấy dấu hiệu này, rất có thể do ấm đã bị nhiễm những kim loại nặng từ nguồn nước. Bạn cũng nên thay ấm khi thấy dấu hiệu này. Thứ năm, bình đun bị rò điện, rò nước. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là dây điện và đế tiếp điện đã bị nứt, hỏng hóc bên trong gây rò rỉ điện ra môi trường. Nếu lửa tay chạm vào thì rất có thể bạn sẽ bị giật điện, thậm chí gây nguy hiểm hơn là có thể gây cháy nổ do chập mạch điện rất nguy hiểm mà bạn cần phải lưu tâm. Ấm siêu tốc là một vật dụng khá quen thuộc trong các gia đình Việt vì tính tiện lợi, đun nước nhanh chóng. Tuy nhiên không phải vì vậy mà ai cũng biết cách dùng ấm siêu tốc đúng cách. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và loại bỏ ngay 6 thói quen nguy hiểm khi dùng ấm siêu tốc ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình bạn nhé. Đầu tiên, không đổ đúng lượng nước như quy định. Mỗi ấm đun đều có vạch quy định lượng nước thấp nhất, min và cao nhất, mát. Tuy nhiên, đôi khi chỉ cần nấu một ít mà chị em lại không đổ đủ lượng nước theo vạch hoặc đổ quá vạch khi cần nhiều hơn. Điều này rất dễ gây ra chập điện, cháy nổ nên khi đun nước phải hết sức chú ý đến hai vạch này mọi người nhé. Tiếp theo thói quen liên tục đun nước. Đôi khi vì cần gấp hay cho rằng ấm đã nóng sẽ giúp đun sôi nước nhanh hơn mà chúng ta đun hết ấm này cho đến ấm khác, không để cho ấm nghỉ ngơi. Điều này sẽ dẫn đến mâm nhiệt quá nóng, dễ bị cháy và chập điện. Do đó phải cho ấm đun nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hạ bớt nhiệt rồi sau đó mới cho nước vào và đun tiếp. Thứ ba, không đậy kín nắp khi đun. Quen đóng kín nắp ấm sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian để đun sôi nước hơn đồng thời còn khiến cho điện không tự ngắt khi nước đã sôi. Từ đây, nguy cơ chập và cháy ấm sẽ rất dễ xảy ra. Thứ tư, đổ cạn nước trong ấm sau khi sôi. Sau khi nước sôi, chúng ta hay có thói quen đổ hết nước ở trong ấm ra. Thói quen này cần được loại bỏ ngay lập tức, bởi khi ấm nước sôi, tuy công tắc điện được ngắt, nhưng mâm nhiệt vẫn tiếp tục sinh nhiệt. Nếu không trữ lại một lượng nước trong ấm, thì mâm nhiệt rất nhanh hỏng, Tốt nhất, chúng ta nên để khoảng 20ml nước trong ấm đun cho đến khi nguội hẳn rồi hãy trút cạn. Thứ năm, không làm vệ sinh ấm. Vì tâm lý sự ấm đun siêu tốc sẽ hỏng, chạm điện nên chị em nội trợ thường ngại vệ sinh chúng. Nhưng càng sợ, bạn đã vô tình khiến cho ấm đun siêu tốc chống hỏng, giảm hiệu suất, rút ngắn tuổi thọ. Cách làm vệ sinh ấm cũng không quá khó đâu bạn nhé. Đầu tiên, bạn pha giấm và nước theo tỷ lệ một bột rồi đổ hỗn hợp vào khoảng 1 phần 2 cho đến 3 phần 4 ấm. Sau đó đun sôi hỗn hợp để yên đáy khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Sau khi sôi, cần đổ hết nước và giấm trong ấm đi, như vậy là ấm đun siêu tốc của bạn đã sạch tinh tươm rồi đấy. Thứ sáu, cắm điện khi tay dính nước. Đừng vì lười biếng mà hại bản thân bạn nhé. Trước khi cắm ấm đun, hãy bảo đảm rằng Tay phải thật khô, dây nguồn và viết cắm cũng phải tuyệt đối khô ráo, không dính nước. Khi cắm và rút, phải cầm ở viết cắm, tuyệt đối không cầm ở dây nguồn, rất dễ bị giật nếu dây bị hở bạn nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn khi dùng ấm nước siêu tốc để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình mình. Hãy ghi nhớ thật kỹ nhé, bên cạnh chiếc ấm đun siêu tốc thì nồi cơm điện cũng là một trong những vật dụng không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình Việt Nam. Vậy bạn đã biết cách sử dụng nồi cơm điện đúng cách để có thể nấu thành những bữa cơm ngon và tránh gây hại cho sức khỏe hay chưa? Nếu chưa thì hãy tiếp tục cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thứ nhất, không nên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm. Nhiều người dùng có thói quen vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm điện Thế nhưng bạn có biết để an toàn với người dùng, nhà sản xuất đã tạo một lớp bảo vệ mặt nồi. Việc vo gạo trực tiếp trong lòng nồi sẽ khiến cho bề mặt bảo vệ bị trầy xước, không chỉ giảm đi tính thẩm mỹ của nồi cơm điện mà còn khiến cho nó nấu ăn mất an toàn, đặc biệt là với nồi chống dính. Lời khuyên tốt nhất cho bạn đó là nên vo gạo bằng rổ rá hay một chiếc thau nhỏ, sau đó trút gạo vào trong nồi cơm điện và thêm nước trước khi nấu. Thứ hai, không mở vung ngay khi nồi nhảy sang chế độ hâm nóng, nấu nút hâm nóng. Thông thường khi nấu bằng nồi cơm điện, nó sẽ tự động nhảy sang nút hâm nóng. Khi cơm chín, nếu bạn mở nắp vung nồi cơm vào ngay lúc đó thì sẽ thấy lớp cơm trên bề mặt bị nhão, còn tầng dưới quá chặt gây khó khăn khi lau chùi nồi. Để cho cơm ngon và không bị dính nồi, bạn nên để thêm khoảng từ 5 đến 10 phút sau khi nồi nhảy sang chế độ hâm nóng, rồi mới đảo cơm và xới cơm. Thứ ba, cần lau khô trong lòng nồi trước khi cắm. Nhiều người thường có thói quen sau khi vo gạo xong, cho luôn lõi nồi vào để cắm. Điều này thực sự có hại. Nếu như bên ngoài vỏ nồi có dính nước, sẽ làm ướt mâm nhiệt, gây nguy cơ chập cháy rò rỉ điện, làm mất an toàn cho người sử dụng. Thứ tư, không nên nhấn nút nấu nhiều lần. Khi muốn hầm nóng cơm liên tục, tạo cơm cháy hay khi ninh, hầm làm bánh với nồi cơm điện, cần nhấn nút nấu nhiều lần để nồi đạt mức nhiệt như ý. Việc này dễ khiến nhờn rơ le, nhiệt nồi cơm, khiến cho nó bị nhảy nút quá sớm, khiến cho cơm sống hay quá trễ, làm cơm khê. Bên cạnh đó, nồi cơm điện nào cũng có lớp bảo vệ hoặc lớp chống dính nên nếu bạn dùng các dụng cụ lấy cơm bằng kim loại sẽ làm trầy xước, bong tróc lớp bảo vệ, lớp chống dính của nồi cơm. Bởi vậy, để bảo vệ nồi cơm điện nhà mình, hãy chú ý dùng muỗng đũa lấy cơm bằng gỗ hoặc nhựa. Thứ năm, không nên bít lỗ thoát hơi trong quá trình nấu. Trong quá trình nấu cơm, tuyệt đối không nên bịt lỗ thoát hơi của nồi cơm điện, cũng như không mở nắp khi nấu cơm. Khi cơm chín, bạn nên mở nắp nồi cơm và dùng muỗng sớ cơm cho tơi rồi đậy nắp lại để giữ nóng cho cơm. Thứ sáu, cần cẩn thận với việc nấu món hầm và món xào với nồi cơm điện. Ngoài việc nấu cơm, nồi cơm điện có thể dùng để hấp bánh, nấu xôi, nấu cháo và luộc rau. Tuy nhiên, với việc hầm và nấu món xào thì bạn nên hạn chế, bởi việc này sẽ làm cho nồi mau bị hỏng. Thứ bảy, nên rửa tay sạch sẽ trước khi vo gạo. Đây là một trong những sai lầm thường gặp nhất và ít được các bà nội trợ quan tâm. Tuy nhiên, hàng ngày đôi tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn và chất bẩn. Thậm chí theo một nghiên cứu tại Mỹ, trung bình có tới 1.500 con vi khuẩn trú ngụ trên lòng bàn tay. Vì thế, việc không rửa sạch tay hoàn toàn có thể chính là con đường bạn truyền vi khuẩn vào trong cơ thể thông qua nồi cơm. Thứ 8 hạn chế cắm dây điện của nồi cơm chung với ổ cắm với các thiết bị khác có công suất cao. Bạn nên hạn chế tối đa việc cắm dây điện của nồi cơm chung với ổ cắm của các thiết bị khác có công suất cao. Việc này sẽ tránh tình trạng điện tăng giảm áp đột ngột gây nên việc chập cháy. Thứ 9. Nên dùng hai tay khi đặt lòng nồi vào nồi cơm điện. Bạn nên dùng hai tay khi đặt nồi con vào nồi cơm điện để đảm bảo nồi con và đĩa nhiệt tiếp xúc với nhau một cách tốt nhất. Nếu như bạn đặt nồi cơm vào bằng một tay thì rất dễ làm cho nồi bị nghiêng, gây ra hiện tượng méo. Với so le, làm tỏa nhiệt không đều, gây ra hiện tượng cơm bị sượng. Và cuối cùng, thứ 10, đặt nồi cơm ở vị trí phù hợp. Đặt nồi cơm ở nơi thoáng mát, khô ráo, không bị ẩm mốc, bề mặt phẳng, sẽ làm cho tuổi thọ của nồi cơm điện được lâu hơn.